Bạn có biết vào ban đêm khi ngủ, da chúng ta vẫn bị đen đi. Tại viện nghiên cứu Bonds, chúng tôi hiểu rằng sắc tố đen vẫn phát triển làm đen da bạn vào ban đêm khi ngủ. Kem dưỡng trắng da ban đêm Bonds mới hạn chế tối đa sắc tố đen giúp da trắng dần lên ngay trong khi ngủ. Nếu bạn muốn thức dậy với làn da trắng hồng rạng rỡ, hãy gọi cho chúng tôi nhé.